Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sơn TV nhá à, Hiện tại bây giờ thì Sơn đang uh, trực tiếp ở trong uh, sân uh, sân vận động huyện Bắc Hà Và đang bắt đầu uh, chương trình uh, gọi là uh, vòng bán kết giải đua ngựa lần thứ 15 uh, Của Bắc Hà các bạn ạ Thì uh, bây giờ thì uh, đang uh, một số những con ngựa đầu tiên một số những con ngựa đầu tiên đang uh, bắt đầu chuẩn bị vào trong uh, vòng đua các bạn ạ thì hôm nay thì Sơn sẽ uh, ghi tất những cái hình ảnh đẹp nhất ở đây kiểu như là đang uh, kiểu như là diễu hành nha các bạn ạ toàn là mấy con ngựa toàn là chị em phụ nữ cưỡi Ôi, khán giả hôm nay khá là đông các bạn này Khán giả đông quá Bây giờ thì sẽ vòng đua đầu tiên sẽ chính thức là bây giờ là bắt đầu là có bốn chú ngựa các bạn nhé, có ba bốn sáu rồi à, gì nữa kia ba bốn hai này ờ, chưa nhìn rõ số báo danh các bạn ạ à, cái gì 74 nữa mọi người à, đang trong à, quá trình à, chuẩn bị bắt đầu nhưng mà thời tiết bây giờ thì lại đang đang bắt đầu có những hạt mưa rồi các bạn ơi Rồi các bạn gắng đợi một xíu nữa nhé. Gắng đợi một xíu nữa thì à, vòng đua đầu tiên sẽ chính thức được bắt đầu À 314 yeah, 314 rồi Vừa nãy uh, ghi hình uh, 314 uh, uh, lúc mà đánh dấu ấy mà Đây là bắt đầu vào vòng bán kết rồi đây các bạn này Các bạn uh, <laughs> cổ động cho chú ngựa nào đây ba bắt đầu chuẩn bị đây <laughs> chuẩn bị lia máy nào anh em ơi <laughs> chạy ôi đấy rồi vâng và lúc này đang chuẩn bị vào cua thứ nhất vẫn chưa có sự phân định Ôi. vị trí có thể nói rằng là các nài ngựa các kỳ sĩ của chúng ta đang bám cua rất là tuyệt vời ôi cua ngã rồi ngã rồi đang dẫn đầu đang dẫn đầu là số bao nhiêu đây ba ba chín quá nhanh 347 đang bám sát nút rồi Vâng, đang dẫn đầu vẫn là vàng xeo chuông Đúng như vậy, Nông Văn 3 347 đang vượt lên rồi Đến từ Simona đang vượt lên rồi, số 347 Tất nhiên rồi, đường dài Nếu biết đường giờ hay cũng chưa biết Và 314 cùng xe cứu của đại thế đang là đồng chí thứ 3 347 về rồi Đồng chí 34 là Lù Văn Vòng đầu tiên này thì 347 à, à, về đầu các bạn ạ. Còn à, vòng sau thì không biết là những số nào đây. Xã Tài Thành phố số 308 đề nghị ở lượt đua thứ hai các bạn người chúng ta sẽ đưa các tuấn má vào khu vực tập kết à, sẽ đến với kết quả của tổ tập giờ thì uh, sẽ di chuyển lên bên trên này để xem các chú ngựa một xíu các bạn ạ. Dương mà Em trường Người ta giải lên thầy ra phố Hải thôi ba ba một năm là ngựa nhà mình à nhà mình là ngựa là con à, ba một năm đúng không ba một năm của lên nhá ba một năm <laughs> à, dân giỏi nhất nhá ba một năm là <laughs> ở xã nào à thế à Ôi, chúc cho xã mình là năm nay là kiếm lấy cái giải nhá vâng, <laughs> đây à, chú ngựa 315 đây các bạn này <laughs> bạn uh, vừa mới uh, nói à, chú ngựa 315 này nếu mình không nhầm thì uh, nhớ không nhầm thì hôm đầu tiên là cũng là cái hình ảnh đầu tiên mà mình uh, quay uh, chú ngựa này ở uh, phía bên ngoài uh, chỗ trước cổng rằng uh, uh, rằng A tưởng thì uh, hôm đấy mình cũng uh, hình như là có phỏng vấn một chút rồi phải đúng là ba một năm đây các bạn ờ, này à, một không năm kia thì hôm trước thì à, nhỏ nhỏ so với cả ba con khác thì nó là nhỏ nhất nhưng mà lại cuối cùng là về đầu ba một năm cố lên nhá Chuẩn bị đây ra đi ra đi chạy chưa được chưa được rồi tạm dừng về dừng đi dừng đi <laughs> thế tự dưng là mà mình lại đang dẫn rồi nhỉ thế là bây giờ lại như thế là ngựa nó cũng bị mất sức rồi chứ ờ không sao bây giờ lại ờ, lại lại bắt đầu vừa có một chút uh, gọi là hơi uh, hơi lỗi một một xíu các bạn ạ hơi lỗi một xíu bây giờ thì uh, sẽ chạy lại Vòng đua vừa nãy thì ờ, có một chút lỗi của về ờ, kiểu như ban tổ chức ấy, bất cờ nó nó kiểu hơi bị nhỡ một tí, cho nên là lại đang tạm dừng ờ, hoãn cái vòng đua loại. Và bây giờ là những chú ngựa khác các bạn nhé. Bây giờ lại tiếp tục là bốn chú ngựa khác để tham gia vòng đua. Chắc là mấy chú vừa nãy thì sẽ tạm nghỉ cho vòng sau thôi chạy vòng sau đây bởi vì là chạy mất ờ, hơn hai vòng rồi nó cũng ờ, mất sức rồi bây giờ ờ, lại những chú ngựa khác một để bốn không chạy các bạn ơi bây giờ bắt đầu chạy ở vị trí thứ hai và vị trí thứ nhất của và u25 mà cùng xong mã ở vị trí thứ nhất là vị trí thứ hai Hiện tại thì 336 ờ, đang dẫn đầu các bạn nhé 325 đang bám sát nút rồi Một cuộc đua song mã đang so kè từng bước một Từng bước một rất hấp dẫn và kịch tính Đã tạo nên cho Khán giả rất là đông Ôi 325 đang vượt lên rồi Thật là tuyệt vời Chuẩn bị canic và ờ, lúc này 325 vượt lên rồi các bạn ơi Bấm giờ rồi, các trọng tài đã bấm giờ rồi và như vậy là xin chúc mừng 325 325 trắng là giờ Lại chuẩn bị cho vòng đua tiếp theo các bạn ạ à, Hôm nay thì ờ, mình lại quan sát thấy là <laughs> số báo danh 341 à, ờ, Hôm nay lại bắt đầu rồi các bạn <laughs> Đây uh, có 352, 105 và cả 341 341 này là như là đến ờ, từ Điện Biên thì phải ờ. hôm à, hôm trước thì em có có quay lúc mà các bạn đi diễu hành ấy. bạn ấy à, thuê chở ngựa từ Điện Biên về mất 15 triệu tiền xe để để à, tham gia cuộc cuộc, cuộc thi này Đấy. đây rồi đang à, trong quá trình chuẩn bị <laughs> trời <laughs> nhân đầu là 352 Lục bốn, bốn con à, đang sát nút nhau luôn các bạn này Thế là ngựa như mình thì lát nữa lại mới chạy à? Nó lại chạy vào vòng thứ mấy? Chắc là vòng cuối anh ạ Chạy, chạy vòng cuối á? À, vừa nãy đang chạy mất hơn hai vòng rồi nhỉ? đuối rồi Ờ, chạy như thế cũng mất nhiều sức rồi mà Đấy, tiếp tục ra đây rồi các bạn ơi 352 đang vẫn dẫn đầu nhá Ê, cố lên Vâng Còn một vòng nữa Còn một vòng nữa Đang là một cuộc đua sẵn sàng hút nhau Giữa 352 và 9 Vâng, tăng tốc lên Không hề có máy bắn tốc độ tăng tốc lên Vâng, 352 cũng đã cán đích đầu tiên Đó là Lùng Vân <laughs> phỏng vấn anh ấy một xíu à, cảm giác của anh mà khi mà mình về đầu tiên thì à, anh có cảm giác như thế nào cho nó thở ra cho nó thở anh đau thì cứ uống nước cũng vâng anh ạ anh cứ uống nước đi phải dính về điều khiển nhé Ôi, tưởng ngựa nó chạy chứ mình nó chạy đâu thời gian nhiều à, đây là anh 352 à, vừa chiến thắng à, vòng đua thứ tư. À, vòng, vòng đua thứ tư. Cảm giác của anh có lúc này hiện tại lúc này thì anh có cảm giác như thế nào? Rất vui. Rất vui đúng không? Vì em tham gia năm đầu tiên. À, đầu tiên à? anh à. tham gia năm đầu tiên mà khi mà mình à, đang vòng ở vòng kết. vòng vòng này thì mình lại được về dẫn đầu ấy. Thì, thì nói chung là thôi hôm nay thì tất cả khán giả cũng rất là đông thì à, cũng em cũng à, xin chúc cho anh là cố gắng để giật được một cái giải à, <laughs> trong cái cuộc thi lần thứ 15 của Bắc Hà này nhá. Rồi, em cảm ơn anh rất nhiều. Ở Em ở huyện Simacai. À, Simacai. Chuẩn xã nào Simacai? chuẩn bị Simacai mình là cũng có chương trình lễ hội rồi đúng không anh? Ừ, lễ hội là <laughs> Vâng, thôi anh nghỉ ngơi một xíu đi à, cảm xúc của anh ấy rất là vui bởi vì à, tham gia lần đầu tiên đây rồi các bạn ơi à, chú ngựa mang số danh 334 mà mình à, vẫn cổ động cho chú ấy từ à, cái giải vòng vòng loại ấy. thì à, bây giờ đã đến lượt thi à, có, có số báo danh 334 rồi hôm trước thì mình à, cũng có phỏng vấn chú ấy rồi sau à, một cái cú ngã đầu tiên thì à, chú ấy đã vẫn à, tiếp tục lên lưng ngựa để à, tham dự được Đấy, và tiếp tục đến cú ngã thứ hai thì chú ấy vẫn đã rất là cố gắng nhưng và cuối cùng thì cũng ờ, <laughs> đã bù đắp lại cho chú là chú ờ, đã chiến thắng được ờ, trong cái vòng đó và ngày hôm nay thì <laughs> chú ba chú bốn lại <laughs> xuất hiện đây rồi bây giờ mình xong lát nữa thì sau cái vòng thi của chú này thì mình lại ra phỏng vấn lại chú ấy một chút nữa các bạn nhé bây giờ thì chờ xem là kết quả của vòng thi này nó sẽ như thế nào à, <laughs> chú ngựa đang à, quay mông về à, đường đi nhưng mà quay lại một cái là chạy rất là nhanh luôn đấy đấy đấy các bạn qua xa đấy đấy có đứng sau cùng kìa chạy thôi. đấy thôi cố lên ba ba bốn cố lên chạy sau cùng đấy các bạn nhá thưa các bạn như vậy là vị trí thứ tư ba ba bốn đang vượt lên rồi các bạn ơi đang vượt lên rồi đang vượt lên rồi vượt lên thứ hai rồi rồi vượt lên đầu luôn rồi cố lên ba bốn vượt lên đầu luôn đây các bạn thấy chưa mình à, vâng, đặt niềm vâng, tin vâng. vào chú ba ba bốn này và rất là mạnh luôn vẫn là ba ba 4 rồi các bạn ba ba 4 lâm văn thành của tài chẳng và tiếp đó là Lâm Văn Sơn Na Hối ở vị trí thứ hai là số 98. Tuy nhiên rằng là đang so kè từng quốc rồi. Bốn! Ba ba bốn đang dẫn đầu các bạn ơi, chạy cuối đang dẫn đầu rồi. Vâng. Đang uh, bỏ khoảng cách qua ờ, số 98 rồi các bạn ơi. Vượt qua khán đài A và còn một vòng nữa vẫn là ba ba tư các bạn ba ba tư lâm văn hoàng đến từ tài ông đấy ngã hai lần mà ba bốn hôm trước ngã hai lần đang dẫn đầu tiên nhé các bạn đến từ bản phố số ba bốn mươi đang vượt qua khán đài A của chúng ta rất đơn lực cố gắng còn một vòng nữa đúng là vị trí thứ hai và vị trí thứ nhất cũng đã có sự cách biệt rồi đang dẫn đầu xin chúc mừng ba ba bốn về nhất rồi các bạn ơi ba ba tư giờ thì uh, mình lại ra để uh, phỏng vấn cảm xúc của bà bác ấy ôi chào chú nhá hôm trước uh, mình chiến thắng rồi hôm nay lại tiếp tục chiến thắng này xin chúc mừng chú nhá đây, à, vẫn đang hơi gọi loạn xạ một tí chắc là mình à, chưa chưa chưa khoảng một vộn đây bây giờ như vậy là lượt thi đấu thứ năm cũng đã kết thúc à, hôm trước vòng loại thì à, cũng chiến thắng tiếp tục hôm nay lại chiến thắng các bạn ạ nó bán là không được rồi Văn Giang xã hội số 2, 1 Vàng Văn Cương xã hội số à, cho cho cho em à, hỏi cái hỏi anh một xíu cái cảm xúc của anh à, khi mà à, mình à, chiến thắng á uống bia luôn uống bia ơi <laughs> sướng quá chiến chiến thắng chiến thắng thích đây là người à, chiến thắng các bạn nhá mình nghĩ là hôm nay à, chú ý sẽ giật giải nhất thôi các bạn ạ bởi vì à, mình đã uh, chào chú nhé uh, chú cho cho xin lời cảm nhận uh, khi mà chú khi mà đã đã mình đã về đầu tiên trong vòng thi cảm xúc của chú lúc này thế nào chú cảm giác như thế nào bình thường thôi cảm giác bình thường à, nói chung là nó cũng rất là vui đúng không rất là vui sung sướng thì cháu nghĩ là con ngựa của chú hôm nay à, nó sẽ à, về nhất đấy bởi vì từ từ hôm à, vòng loại thì à, sau mấy cú ngã mà vẫn à, về được à, cán được đích thì à, cháu nghĩ là hôm nay là sẽ về nhất thôi à, chúc cho chú là hôm nay sẽ mã đáo thành công nhá vâng vâng cảm ơn chú Như vậy là vòng à, bán kết đã xong rồi các bạn ạ Bây giờ thì còn đang à, chờ ban tổ chức à, kiểu điểm xem là những con nào sẽ được vào vòng chung kết Thì trong thời gian chờ đợi thì Sơn sẽ đi ghi hình khán giả ở đây một xíu cho các bạn xem nhé <laughs> Xem có ai nhận ra người quen nhà mình đang đi <laughs> Đấy, xin chào anh trai nhá <laughs> Anh trai ở tận đâu ờ, đi xem đua ngựa vậy ạ? À? Em ở Phú Thọ anh ạ. À Phú Thọ, à, đúng trai Phú Thọ, không Thọ ở đâu. à, à, chúc anh đi xem vui vẻ nhá. Vâng. À, bây giờ <laughs> vâng. mình sẽ ghi hình thêm. Đấy, các bạn khán giả xem là có nhận ra người nhà mình ở trong uh, lễ hội này không nhá. Mình sẽ ghi chi tiết một hàng như này. Trong khi uh, chờ đợi uh, vòng chung kết thì chúng ta lại đi chung kết một lượt ở đây vòng quanh rất là đông khán giả hôm nay là buổi chung kết nên là cái lượng khán giả à, đến à, xem à, giải đua thì cũng rất là đông vòng loại thì nó cũng ít ít thôi nhưng mà ngày hôm nay thì khá là đông các bạn gần như là cũng kín hết sân vận động Đấy. nhưng mà rất là tiếc vì thời tiết ngày hôm nay nó lại hơi mưa một xíu Hôm trước thì à, thời tiết nó nắng đẹp, hôm nay thì hơi mưa. Cho nên là anh em mình à, đi tác nghiệp này là <laughs> máy quay nhiều khi là cũng hơi bị hạn chế một chút đấy các bạn. Đấy. Bạn thấy đâu không? Rất là nhiều trai xinh gái đẹp nhá. Hôm nay là chung kết đua ngựa Bắc Hà nhá, chứ không phải là chung kết SEA Games 31 à, <laughs> vừa rồi đâu. Cho nên là có ai bị uh, nhầm lẫn một xíu thì đừng có bảo là cameraman <laughs> mình lại có tâm quá nhá ghi hình kỹ hết luôn rất đông rất đông thôi nhá mình sẽ lưu máy sang bên kia nữa cho các bạn xem thậm chí là cả ở ờ, trên ờ, khu những cái nhà sát mấy cả sân vận động thì cũng rất là đông khán giả đó bây giờ mình sẽ đi vào bên trong một xíu nữa đây là phía bên trong này các bạn phía bên trong cũng rất là đông nói chung là cái lượng khán giả ngày hôm nay thì khá đông rồi mỗi một điều là thời tiết ngày hôm nay thì không được đẹp lắm thời tiết ngày hôm nay thì hơi mưa đấy đang à, đang chuẩn bị à, vào chung kết rồi mình sẽ lướt một vòng à, lên trên kia nữa sau đó là sẽ quay những con ngựa vào phần bán kết và chung kết các bạn nhé toàn gái sinh nha các bạn này anh chào em nhá em gái ơi à, <laughs> em <laughs> gái xinh các bạn này ai không muốn làm quen không à bên này. <laughs> đây gái xinh hello chào ờ, mấy anh em nhá mấy anh em ờ, tưởng là hôm nay không đi xem lương ngựa vẫn đi à sao có quả kính uh, chất đấy kính của ai đấy ai cho ai đấy là vân nhận ra nhỉ à. <laughs> à, đây là một à, nam thanh niên có một uh, salon tóc ở đất Bắc Hà các bạn ạ <laughs> các bạn lên uh, Bắc Hà thì uh, có thể là qua chỗ bạn này có món đặc biệt đó là món lấy dây tai rất là hay rồi ờ, đi xem đi anh đi quay một díu nhá à, bây giờ mình sẽ lượn đi uh, một tí nữa nhá